thân ta biết tha mặn nồng niềm vui mà phơi phới cờ hồng tung bay nhờ công ơn đảng có ngày vinh quang để hôm nay non to đẹp đàng hoàng Thank you. nương mấy non to đẹp đàng hoàng còn dân mà phấn khởi tên đoàn nên nhau ta mới dừng xây dựng xây đất trái cây đất nước mạnh giàu nông thôn và thành thị muôn màu cờ hoa kể từ đây niềm vui đến với mọi nhà trẻ đến trường hành học hành học hành tiến bộ lại giảng đường giảng đường vui chung xứng danh con cháu lạc hồng dưới cờ của đảng chúng ta cùng thi đua quyết tâm thế mà xây dựng nói rằng quyết tâm thế mà xây dựng cơ đồ quyết tâm ở đó nam là việt nam việt nam đấm bóng lại thắng cờ thắng cờ vàng sao quân dân vinh dự tự hào không hơn đảng đáp có ai nào dám quên dựng xây thế mà tổ quốc nói rằng dựng xây thế こういう cầm bước tiếp ta hãy chung tay đồng lòng bước tiếp con đường chung mấy tay bước tiếp con đường hiểm nguy tự do mà hạnh phúc hãy vì tương lai sát cánh bên nhau biết đào cái giỏi trai tài nhớ lời bác dân ta mới dựa vào sức mạnh toàn dân non sông và lâm bắc đã dành để ta chiến sản dân ta ngồi ta non nước quê nhà